Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại lên lớp với các bạn ở bộ môn vật lý ta tiếp tục ở phần điện học Hôm trước thầy đã hướng dẫn các bạn làm các dòng bài tập có chứa biến trở một trong những bài của biến trở đó là yêu cầu xác định giá trị biến trở để công suất tiêu thụ lớn nhất và ở bài đó ta đã học về một biến trở nối tiếp với một điện trở yêu cầu bài là xác định giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch trở lớn nhất biết là hiệu thế giữa hai đầu của điện trở là à, hai đầu đoạn mạch là không đổi và hôm trước thầy đã đặt ra vấn đề cho các bạn ở bài này thì là hai điện trở mắc nối tiếp thì yêu cầu đó là tìm giá trị của biến để công suất tiêu thụ lớn nhất khi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là không được thế thì đặt ra vấn đề hôm trước ở video trước thầy đã đặt ra đó là vậy thì đối với gồm hai điện điểm mặt song song thì cũng yêu cầu như vậy nhưng lúc này đại lượng này phải được cố định liệu có phải là hiệu điện thế hay không thì chắc một số bạn cũng đã suy nghĩ đúng nhỉ và cũng đã tìm ra hướng làm của mình hôm nay thầy sẽ cụ thể hóa hơn trong cái vấn đề là vậy thì yếu tố nào sẽ cố định trong trường hợp này đúng không ạ và hướng dẫn các bạn làm cách triệt để cái dạng bài tập này à, dạng bài tập này thì cơ bản là nếu như bạn nào học tốt toán học thì nó rất chi đơn giản bởi vì trong toán học ta luôn nhớ rằng là nếu như theo bất động oxy của chúng ta nếu như mà tổng hàng thì tích đại mà tích hàng tính tổng tiểu vì vậy khi cho tổng mà làm hàng số thì bao giờ tìm được giá trị lớn nhất của cái tích đấy và vì vận dụng như vậy vào vật lý của chúng ta chúng ta đưa ra những bài toán rất hay đó là một trong những cái nội dung bài hôm nay cũng chính là nội dung của cái bài mà trong đề thi sinh giỏi của tỉnh Thanh Hóa năm học 2018 19 cái bài đấy là một cái vòng tròn điện trở yêu cầu xác định vị trí đặt vào hai đầu vòng tròn đấy để cương của dòng điện chạy qua là lớn nhất đấy thế thì lúc này thì khi cường độ lớn nhất khi mà điện trở như nào bạn nhỉ nhỏ nhất đấy thì cái cách dạng làm dạng bài tập đó cũng chính là bài tập hôm nay đấy các bạn chú ý trong quá trình học tập thì các bạn phải chú ý đăng ký kênh của thầy để nhận video mới nhất và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm chi tiết cái bài giảng bài tập này thế thì ở dạng bài tập này là gồm hai điện trở mắc song song như ta đã nói ban đầu là điện trở R2 là một biến trở và cho biết được rằng là IAE tức là cường lực ở trong mạch là luôn không đổi cũng như là như thế nào đấy các bạn nhỉ là điện trở là a à giờ cũng đã biết ở ý a của chúng ta là yêu cầu rằng khi r 2 bằng hai ô yêu cầu tính điện trở tương đương hiệu thế giữa hai đầu đoạn mạch và công suất tiêu thụ của mỗi điện trở thì cái bài hai cái ý một này đối với chúng ta là rất đơn giản đúng không rất dễ dàng vì vậy không chỉ là khó khăn lắm nhưng mà để cho cụ thể hóa được thì sẽ hướng dẫn các bạn làm nhanh ý một còn vấn đề chúng ta là sẽ đi giải quyết cái ý hai ý hai là khi cường độ tập luyện trong mạch không đủ hãy xác định giá trị của biến trở R2 để công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất thì đây chính là cái nội dung mà để à, trao đổi với các bạn cũng như là đây là một trong những nội dung mà nó gần như các vấn đề thi của tỉnh Thanh Hóa học sinh giỏi của tỉnh Thanh Hóa năm học 2018 2019 Đấy. hay nó khác đi cũng là một trong những cái đề thi của rất nhiều học sinh giỏi có rất nhiều tỉnh Đấy. nhưng mà họ biến tướng đi một chút họ thay đổi một chút Đấy. thì trong tùy từng bài tùy tình hình thì ta sẽ cách làm nhưng mà cách làm cơ bản nhất vẫn là là là, là đúng không đây thầy tách một bài toán cho nó nhẹ nhàng để thầy giải riêng một chút còn sau khi quá trình ra đề thi thì họ có thể là tạo cái bài khó hơn một tí và nếu như các bạn theo dõi kênh của thầy thì tới thì sẽ tạo những bài khó một tí để cho các bạn thấy rằng là à mọi bài khó thì đều xuất phát từ bài dễ nếu ta bạn tách nó ra nó rất dễ dàng nhưng gộp nó lại cái khó thì phải là cái tạo Đấy. thế thì ở ý một của chúng ta là khi R2 bằng 2 4 ôm người ta sẽ thành câu A Câu A người ta thấy rằng là điện chứa R1 và R2 là mắc sóng song song vì vậy mà bây giờ ta tính điện trở tương đương thì đặt công thức tính rồi đúng không các bạn nhỉ rất dễ vì R1 song song R2 nên ta có ta có gì được khoảng 1 trên R ab bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2 Đấy. Và cái này sẽ bằng 1 phần 12 cộng 1 phần 24 và bằng các bạn cộng thì cộng 1 phần 8 nên từ đây ta suy ra ngay được là UA bên à, RAB của chúng ta bằng 8 ohm khi suy được RAB bằng 8 ohm mà IAB để lại chỗ ta là bằng 1,2A nên ta suy ra ngay được là UAB của ta sẽ bằng IAB nhân LAB và bằng 1,2 nhân với 8 và bằng 9,6 à, 7 học tách thế thì ở câu A xong rồi cái câu B rất dễ dàng các bạn này tính công suất tiêu thụ công suất thì ta nhớ là tính là P của ta bằng U nhân I lại bằng y bình trên r lại còn bằng u bình trên r à. vậy thì ở đây để tính toán nhanh chóng mà khỏi phải tính nhiều lần thầy sẽ sử dụng tức là p bằng u bình trên r thế tại sao thầy thấy được điều đấy bởi vì thầy thấy r một song song r hai, vậy thì u 1 bằng u 2 bằng u ab uab u ab câu a có rồi nên lợi dụng nó ngay khỏi phải tính y một y hai nên là có vì à, do R1 song song R2 nên ta suy ra được ngay U1 bằng U2 bằng UAB và bằng 9,6V khi tính được bằng 9,6V rồi thì các bạn tính rất dễ dàng để các bạn suy ra ngay được P1 của ta sẽ bằng gì đấy à bằng 9,6 bình trên thì đây nhỉ trên máy này trên l một là 12 Đấy. P P bằng U bình trình trên L do đó nó phẩy sáu bình là UAB u một đây và P2 là ta cũng thấy tương tự thế bằng 9,6 bình chia cho hai 24 và 7 à. thế bạn tính ra thì gần như đó là P1 gấp 2 lần P2 thế các bạn tính là như vậy cái này các bạn bấm phải tính vì số 9,6 bình phương nó nó là số thập phân bình phương vào máy tính một chút nhé cái quả này các bạn tự động tính cho tiền vào chưa và đơn vị chúng ta nhớ là hóa học nhé các bạn nhé là thì đó là những cái câu nó rất đơn giản nên là thầy chỉ cần sửa nhanh cho các bạn còn bây giờ ta sẽ tập trung vào cái bài để các bạn nhá, khi cường độ dòng điện trong mạch không đủ hãy xác định giá trị của biến trở R2 để công suất tiêu thụ của mạch thực nhất thế thì ở đây ta cũng có một cái nội dung đấy là công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất thì khi công suất tiêu thụ trên R2 lớn nhất vì công suất sức, uh, sức tiêu thụ của mạch tổng là công suất tiêu thụ là cao lạ thôi do đó ta muốn tính công suất này lớn của mạch lớn nhất khi công suất tiêu thụ chỉ là mạch lớn nhất đúng không người ta lấy là công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất khi công suất tiêu thụ trên biến trở L2 lớn nhất các bạn chú ý rằng là trong quá trình học khi ta quá trình học biết bóc tách từ bài to ra bài nhỏ thì sẽ làm rất dễ rồi ta đã biết tổng hợp từ các bài nhỏ thành bài lớn thì ta mới thấy rằng là thật sự ra là trong các cái bài tập khó chúng ta đều xây dựng từ các bài dễ Đấy. người ta xây dựng như thế đề xây dựng cấp tính có thể địa hành hóa hoặc một số tỉnh Đấy, thì các bạn thấy rằng là xây dựng xuất phát từ bài này mình sẽ dựng lên những cái bài đấy còn khi học sinh tạo được tưởng chừng là khó nhưng mà thực chất là rất dễ ví dụ như vậy cái điều đây đã có lớn nhất. từ đây là mà mà ta có P2 của chúng ta P2 chúng ta các bạn nhớ rồi đúng không P2 thì bằng cái gì à bằng U2 này xin lỗi bằng U2 nhân Y2 U2 nhân Y2 đấy hai có thể là u hai mà ở đây do nó là là do là l hai và l một bắt song song đi u hai bằng u một này thì mình sẽ bằng u một nhân y hai ở đây ta sẽ được là u một u một thì bằng y một nhân l một đây ta sẽ viết bằng là y một nhân r một nhân y hai và đến đây ta được rằng là sẽ bằng r một nhân y một đấy ta xuất hiện rồi xuất hiện ngay cái gì đẳng cái tích y 1 nhân y 2 trong lớp tổng y 1 nhân cộng y 2 thì ta đã biết bằng iab ab bằng mấy đây các bạn nhỉ à, bằng 1,2 à vậy đến đây thì quá nhẹ nhàng dễ dàng đã đưa về bài toán nữa hôm trước cho các bạn à đúng rồi tức là ta đã đưa quay về bài toán hàm tổng hàm thì tích đại do đó mà đến đây thì rất dễ dàng của chúng ta đúng không đúng không bây giờ ta sẽ có này ta có đúng không y 1 trừ y 2 tất cả bình cái này ta xuất phát từ điểm luôn đúng bởi vì trong vật lý một số một số thì cũng không hiểu là cosin nó là cái gì nói cosin với toán học các bạn biết hết nhưng mà vật lý là đôi lúc là ta cũng không biết vậy ta xuất phát từ cái đúng cái đúng bình thường một số luôn là số luôn đúng ta sẽ xuất phát từ điều đấy thì những cái thức đơn giản này hầu như ai cũng biết nên ta sẽ được là y một bình khai trừ hàm thớt ta trừ hai y một y hai cộng y hai bình lớn thầy sẽ dạy các bạn xuất phát từ cái rất đơn giản đến đây ta sẽ được rằng là được y một bình à, luôn lớn và à, ui thầy xin lỗi y một bình cộng y hai bình luôn lớn cộng bằng hai y một y hai đúng không vậy từ đây ta sẽ suy ra ngay được là gì để các bạn nhỉ? à, suy ra được là gì đấy là y1 bình cộng 2y1 y2 cộng y2 bình luôn lớn được bằng ở đây đây là đây là phải cộng thêm 2 y1 y2 giống tương tự hôm trước là cộng thêm 2 y1 y2 thì nay bên đây phải cộng thêm thành 4 y1 y2 khi được 4 y1 y2 rồi thì ta sẽ suy ra được ngay là 4 y1 y2 sẽ bé bằng đây cái này lớn hơn 4 y1 y2 thì 4 y1 y2 sẽ bé bằng cái này cái này chính là là hàm lượng nhớ a bình cộng b bình à a cộng b tất cả bình nên ta được y1 cộng y2 tất cả do thì đấy à do y1 cộng y2 thì được bằng y a bằng 1,2a thế từ đây ta suy ra được a rất dễ 4 y 1 y 2 chúng ta sẽ bé không bằng mấy đây bằng 1,2 tất cả bình 1,2 tất cả bình các bạn nhân 1 phải bình từ đây ta suy ra được là y 1 nhân y 2 sẽ bé bằng một phái là 1,44 trên 4 bây giờ thế vào đây à, chúng ta suy ra ngay được là P2 của chúng ta bằng R1 nhân i 1 nhân i 2 thì cái này sẽ luôn bé hoặc bằng 1,4 R1 nhân 1,44 chia cho 4 mà này R1 ta biết bằng mấy đấy à bằng 12 nhân 1,44 chia cho mấy này chia cho 4 và này bằng cái này là mấy bạn nhỉ à bằng bốn phẩy mấy phẩy ba hai bốn phẩy ba suy ra được p 2 chúng ta sẽ bé bằng bốn phẩy ba p 2 luôn bé bằng bốn phẩy hai tức là lớn nhất bằng bốn phẩy ba hai Đấy. nó bé bằng này thì lớn nhất nó bằng bốn phẩy ba hai vậy từ đây suy ra được là p 2 mắc mắc là lớn nhất các bạn nhé sẽ bằng là 4,3 khi khi nào thế bây giờ ta quay lại vấn đề khi ở đây sẽ ra bằng ở đây sẽ ra bằng từ ở đây sẽ ra bằng ở đây là các bạn cứ lần lượt lần từ các bạn theo đây như vậy thì chính là khi y1 trừ y2 tất cả bình bằng không mà y1 trừ y2 cũng bằng không tức là y1 bằng y2 lại có à, lại có U1 lại bằng U2 i 1 bằng i 2 U1 bằng U2 nên ta phải suy ra ngay để là E là 2 bằng E là 1 và bằng 12 ôm. À, đây là ta kết luận. Vậy thì khi đó ta đã xác định giá trị R2 cho các bạn nhỉ? À, ta đã xác định được rồi, đúng không? Và giá trị của điện trở R2 là bằng 12 ô Thì lúc đó công suất tiêu thụ của mạch là lớn nhất do đó tạo được kết luận vậy để công suất tiêu thụ trệ của mạch lớn nhất thì khi đây là vậy công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất khi giá trị của biến trở L2 là bằng 12 ôm Đấy. nó tương tự cách làm như của hai hiện trường McNulty các bạn rõ cách làm cả chưa nhỉ chắc là các bạn đã rõ cách làm hết cả rồi đúng không Đấy. và nếu như bạn nào mà còn chưa rõ cách làm thì các bạn phải thực hiện tua lại video của mình xem đi xem lại còn bạn nào mà nó còn chưa nhớ hàng thức như thế này thì cái hàm thức này nó là ở ngay ở sách giáo khoa toán học 8 các bạn nhé các bạn chú ý đó là ở cái bài bài này thì cũng nói với các bạn là có một số người làm thì có thể là biến đổi theo cách khác biến đổi theo cách khác nhưng mà trong quá trình làm ừ, cái cách biến đổi này nó rất đơn giản rất dễ và ta có thể suy luận ra được là cứ tổng hàng tích đa mà tích hàng tổng tiểu nếu ta buộc quy tắc đấy thì cái việc làm ra bài tập này đối với bên vật lý nó rất dễ dàng đấy. thế thì các bạn hiểu cả rồi đúng không bây giờ thì sẽ ra bài tập cho các bạn để các bạn làm vận dụng làm nhá và đây chính là bài tập thầy giao cho các bạn về nhà bạn vận các bạn làm à, trong quá trình làm thì thầy sẽ tiếp tục phát triển những bài toán từ bài toán rất đơn giản à, các bạn hãy chú ý đăng ký kênh của thầy để nhận những video khi học với thầy thì thầy luôn luôn xuất phát trong quá trình dạy thì thầy luôn luôn xuất phát một điều đó là tuần xuất phát từ những bài rất cơ bản làm khó bài toán bằng những kiến thức nền tảng kiến thức đã học hoặc là từ những bài toán toán ta chia nhỏ ra thành những bài toán dễ người ta làm Đấy, chúc các bạn học tập thật tốt một vật lý xin chào các bạn và hẹn các bạn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo